là lắm cho người nơi góc bể chân trời trong vẫn tròn đến thế sông trong số trên mặt biển lung linh gió thì thầm kể chuyện tình của những chàng lính trẻ núi đất liền ngàn tiếng gọi yêu thương trong là người đưa thứ hay trong là thi sĩ kể câu chuyện bi hùng trần gác mà năm ấy dáng kiêu hùng người chiến sĩ hai quyết hy sinh cho đất nước trường tồn màu cắp anh đã hòa vào biển cả thành dặn sát vôi biển đảo Việt Nam tôi lạ lắm trong người nơi góc bể chân trời trong van tròn đến thế sông trắng sốt trên mặt biển lung linh gió thì thầm kể chuyện tình của những chàng lính trẻ nơi đất liền ngàn tiếng gọi yêu thương trong là người đưa thứ hay trong là thi sĩ kể câu chuyện bi hùng trần gạc mà năm ấy dám kiêu hùng người chiến sĩ hai quân biết hy sinh cho đất nước trường tồn Mau các anh đã hòa bao biển cả thành dặn sát hối đất trời biển đảo Việt Nam tôi biển đảo Việt Nam tôi trong con mãi muôn đời như đất trời biển đảo Việt Nam tôi